Hưởng ứng tuần lễ hồng EVN lần thứ 6 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Điện lực Hưng Yên phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh Hưng Yên và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện. Với thông điệp lan tỏa yêu thương, chương trình đã qua trên 300 cán bộ nhân viên, người lao động trong toàn công ty và các tình nguyện viên đang sống và làm việc trên địa bàn thành phố Hưng Yên tham gia hiến máu tình nguyện, đưa phong trào hiến máu tình nguyện trở thành hoạt động thường xuyên của đơn vị hàng năm Kết thúc buổi hiến máu, công ty Điện lực Hương Yên đã hiến được 185 đơn vị máu.